ở nhà đi Ngoại không muốn ở nhà Ở nhà đi ừ. Ngoại muốn bước ra ngoài Ngồi xuống đi ừ. Ngoại không muốn ở nhà Làm ơn đi Tôi không muốn ở nhà Corona kia ừ. Đi bị lây Con virus Covid là chết ngay Con không muốn ông ngoại vì bên đau hmm. Ừ. Con mong muốn gia đình được xong lâu <laughs> Cứ ở mãi như vậy Làm gì đây Trời ơi Đi lui tới trong nhà Buồn lắm nhiên Ta luôn nhớ bên ngoài Corona biết rồi nói hoài đưa vô mắt mũi miệng là chết nha đúng rồi ngoại muốn đi ra ngoài tập thể thao tập thể thao trong nhà tập với nhau muốn không khí trong lành không được sao trời ơi sao cứ bắt ở nhà mà chắc muốn ở nhà Ở à, nhà đi Ngoại muốn bước ra ngoài Ngồi xuống đi ừ, Tôi không muốn ở nhà Làm ơn đi ừ, Tôi không muốn ở nhà Corona kìa yeah. Đi ra trốn đông người Dễ bị lây Con virus Covid Là chết ngay Con không muốn ông ngoại đi bên xong lâu <laughs> Cứ ở mãi như vậy Làm gì đây chứ Trời ơi ừ? Đi lui tới trong nhà Buồn lắm nhèn Ta luôn nhớ bên ngoài Corona biết rồi nói hoài Đưa vô mắt mũi miệng Là chết kìa Đúng rồi ngoài muốn đi ra ngoài tập thể thao Tập thể thao trong nhà Tập với nhà khí trong lành mà không được sao Trời ơi Sao cứ bắt ở nhà Là chắc ăn ngoài nghe lời con Ở nhà không bị lây bệnh Thấy không Một đứa trẻ mới có 7-8 tuổi à Mà nó còn biết cái điều đó Mình lớn rồi, không lẽ mình không thực hành được Ở nhà